cho đời cha mẹ của con công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời xa vô bờ vẫn nặng nhớ tình mẹ cha Hôm nay ngày dỗ một năm dỗ đầu của ông cụ ờ, Phêrô Lê Văn Tường tức là thân phụ của chú thì ờ, huynh đoàn đắc minh của chúng tôi ờ, xin cha dân cho một thánh lễ và Minh Đoàn cũng đọc kinh mỗi ngày cho ông và sau thánh lễ này thì à, à, Huynh Đoàn Nam Minh mời tất cả anh chị em trong Huynh Đoàn và giáo dân đi lễ hôm nay để đọc kinh cho ông trước uh, hài nhà hài cốt và dưới chân của Đức Mẹ vô nhiễm nhân tội thì xin được thông báo với gia đình để gia đình biết chúng tôi cũng có quay cái đoạn những cái đoạn phim này để gửi qua cho gia đình để gia đình có được ờ, chung cùng lời cầu nguyện với chúng tôi xin được chào và cảm ơn như cha và con và thánh thần chúa cùng anh chị em lễ hôm nay xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô như ngày dỗ giáp năm anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng là màu nhiệm thân. lạy chúa xin thương sao chúng con cinta sông ơi chúa giữa công đoàn các thánh trên trời chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và yên tri cùng Chúa hiệp nhân với Chúa thân thần đến muôn thuở muôn đời trích sách khải huyền của thánh Gioan công đồ Tôi là do Gioan Tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng Hãy viết cho thiên thần giáo đoàn sát đê rằng Đây là lời đấng có bảy thần linh thiên chúa và bảy ngôi sao Ta biết các việc của ngươi làm Ngươi có tiếng là đang sống Nhưng ngươi đã chết Hãy lo tỉnh dậy Hãy bồi dưỡng chút sinh khí sắp tàn vì ta không thấy các việc ngươi làm trọn hảo trước mặt Thiên Chúa ta Vậy hãy nhớ lại ngươi đã đón nhận và nghe lời Chúa thế nào Hãy giữ lấy lời ấy và hãy ăn năn hối cải Vì nếu ngươi không tỉnh thức Ta sẽ đến với ngươi như một kẻ trộm Ngươi sẽ không biết giờ nào ta sẽ bất chợt đến cùng ngươi Nhưng tại sát đê Ngươi có một số người đã không làm dơ bẩn áo của họ Và họ sẽ tháp tùng ta trong bộ áo trắng của họ Vì họ xứng đáng Như vậy kẻ chiến thắng sẽ mặc áo trắng Và ta sẽ không xóa bỏ tên người ấy khỏi sách hằng sống Và ta sẽ tuyên danh người ấy trước mặt cha ta Và các thiên thần người Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán với các giáo đoàn Hãy viết cho giáo đoàn Laodicea rằng Đây là lời của Amen Chứng nhân trung thực Nguyên thủy công trình sáng thế của Thiên Chúa Ta biết các việc làm của ngươi Ngươi không lạnh và cũng không nóng Phải chi ngươi lạnh rằng hoặc nóng hạt đi Bởi vì ngươi không lạnh nên ta sẽ hưởng ngươi ra khỏi miệng ta đáng thương nghèo khó đuôi mù và trần trụi vậy ngươi hãy nghe lời ta khuyên bảo hãy mua vàng rồng mà làm giàu mua áo trắng tinh mà mặc hầu che giấu sự trần trụi xấu hổ của ngươi hãy mua thuốc nhỏ vào mắt cho mắt ngươi được sáng Ta răng bảo và sửa dạy những kẻ ta yêu thương Hãy sốt sắng hơn lên và hối cải đi Này ta đứng ngoài cửa Ta gõ Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho ta Ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa với nó Và nó sẽ dùng bữa với ta Ai chiến thắng Ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta cũng như ta đã chiến thắng và ngự với cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán với các giáo đoàn. Đó là lời Chúa. do anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. <coughs> Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành thì kia có một người tên là Gia Kiêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy nên người bảo ông rằng Hỡi Gia kêu, Hãy xuống mau Vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi Ông vội vàng tụt xuống Và vui vẻ đón tiếp người Mọi người thấy vậy liền lầm bẩm rằng Ông này lại đến trò nhà một người tội lỗi Ông Gia Kiêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ nghèo khó. Và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng, hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất đó là lời Chúa hôm nay nhà này được ơn cứu độ lời công bố của Giêsu đem lại cho mọi người chúng ta niềm hy vọng niềm hy vọng của chúng ta đó là ngày chúng ta được ơn cứu độ khi mà Chúa đến với tất cả lòng yêu thương ông đã cảm hóa được tình thương đó và đã sám hối lòng sám hối của ông được thể hiện qua việc làm là ông chia một nửa gia tài cho người nghèo rồi đền bù gấp bốn những gì gây thiệt hại cho kẻ khác hành động đó là một hành động sáng hối và cuối cùng là ơn cứu độ đến cho nhà ông qua trình thuật hôm nay mọi người chúng ta có một niềm hy vọng đó là một ngày nào đó Chúa sẽ đến với tôi đến với gia đình tôi và đến cả nhân loại mùa vòng sắp đến là thời gian mà chúng ta mong chờ Chúa đến là thời gian mà chúng ta trông chờ ơn cứu độ như dân Do Thái để được ơn cứu độ chúng ta phải bắt đầu một cuộc đổi mới cuộc đời chúng ta bằng sự sám hối bằng sự thay đổi cách sống của chúng ta bằng một niềm tin và lòng bác ái chân thành như vậy thì chắc chắn chúng ta hy vọng là Chúa sẽ đến và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Vì xin Chúa là đến ban ơn cứu độ, đem hạnh phúc và ơn cứu độ đến cho gia đình chúng ta. Khi mà ngày hôm nay chúng ta đến rót đón rước Chúa vào lòng, rồi đưa Chúa về nhà, thì Chúa cũng sẽ đến và dùng bữa với chúng ta trong căn nhà của chúng ta như Thánh Doan trong bài đọc một Ai nghe tiếng ta gõ cửa mà mở vào ta sẽ vào và dùng bữa với người ấy người người ấy sẽ dùng bữa với ta xin Chúa nhầm lời chúng ta cầu xin người là ơn cứu độ của thế giới là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đang chết nhờ người nào biết các thiên thần thờ lại uy linh chúa môn lời hoan hỷ phước tôn nhân xin cho những con được đồng thân với các ngài ứng môi cùng khe thương ngay sau vừa ăn tôi người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đề mà hơn tất cả các còn hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giáo mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này thiên một em Emmanuel chúng con Đức Cha Tô Ma và toàn thể hành giáo sĩ xin nhớ đến tôi tớ chúa là Phêrô mà chúa đã gọi ra khỏi lời này về với chúa xin ban cho kẻ là chết như con chúa thì cũng được sống lại như người xin chúa cùng nhớ đến anh chị đa nghi trong niềm hy vọng sông lai và mọi người nàng biệt can mừng cô tiên ông bà cha mẹ và ông bằng quyên của chúng con đã lý trần trong tình thương của chúa xin cho ai được vào ơn an sanh Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bảy trăm năm Đức Trinh Nữ các thân tâm đồ và toàn thể các thân đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngày chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Kitô con Chúa. Tin nhờ người với người và trong người mà mọi dân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sườn nhân của Chúa thân thần đêm muôn đời. Tây Thiên Yên Chúa đây đến xóa tội trần gian, Phú trai được mời đến dự tiệc chiên thiên lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vang lạy chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấp cho tâm lạy chúa xin xin cầu chúa cứu giúp mà đất mẹ từ họ chẳng nhâm lực không vì sơ ấy con lấy lòng trong cậy lang và chạy đến tâm mình xuống dưới chân đơn mẹ là nữ đồng chích xin con cho chúng con hero và dỗ một năm thì chúng ta sẽ đọc là linh hồn hero và các linh hồn và xin cũng được thông báo là ngày mai á xin mời quý vị cũng ờ, đọc kinh tại nơi đây để đọc kinh dỗ cho ông bà năm tổng là người ruộng giáo xứ của chúng ta thôi chúng con ờ, xin mời quý ờ, cộng đoàn đứng lên để chúng ta dân kinh nè à. cha và con và thánh thần amen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 tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại tôi đi hạnh sống vậy amen ngắm năm từ thương thứ nhất thì ngắm đức chúa giêsu lo buồn đổ mồ hôi mau tay xin cho được ăn năn rồi nên lạy cha con ở trên trời con nhà ca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 Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội như này và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria, Deum Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là ngôi người nữ và Giêsu con lòng bà gọt phúc là. Thánh Maria, Đức Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội như này và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria, Deum Đức chúa cha và đốt Chúa Con và đốt Chúa Thánh Thần. Như có trước vô cùng và bây giờ và hằng và đời đời cùng. Amen. Chúa và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan người vẻ vô cùng con nguyện nhân cha đã sáng nước cha chỉ đến đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trên cha cho chúng con hôm nay luôn thuộc càng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta chưa cam dỗ nhận cô chúng con cho khỏi từ giữa Amen. Thánh mừng Maria, đại ơn của Đức Chúa Trời cùng bà bà con phúc lành mọi người được lành Giêsu con lòng và phúc lành trời rồi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử amen Cảm ơn Maria đầy ơn Chúa Đức Chúa Trời cùng bà và con cũng là mọi người được là Giêsu con làm bà của cô cả. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời rồi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen. Cảm ơn Maria đầy ơn Chúa Đức Chúa Trời cùng bà và con cũng là mọi người được là Giêsu con làm bà của cô cả ơi trời hộ cho ông cô là kẻ có tội ghi nay và trong giờ lâm tự amen mừng Maria đức Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội ghi nay và trong giờ lâm tự Amen. Đến Maria, đầy ơn Chúa Trời cùng bà và con phúc là mọi người nữ và Giêsu con là anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ghi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ghi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria Chúa Trời cùng bà và con mọi người Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội ghi nay và trong giờ lâm tự. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô và là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn cô Đức Chúa Trời, cùng bà bà con chúng ta, cùng người Đức và Giêsu có lòng bà con chúng ta. Nhân Đức Chúa Trời.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 có trước vô cùng và bây giờ bạn có và đời đời chẳng cùng amen chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Pedro và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hẳn xem thấy mặt đức chúa trời sáng lan vui vẻ vô cùng amen cuối cùng và bà con bước đau mọi người nữ và dây tu con lòng bà con tức là Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là nước chúa trời ơi cùng bà bà có phúc lao người nữ bà di tu quân lòng bà một phúc lạ trên mừng Maria đời ông phúc đức chúa trời ơi cùng bà bà có phúc lao người nữ bà di tu quân lòng bà một phúc lạ Maria đức mẹ chúa trời ơi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử amen Thánh Maria Đức Mẹ Phêrô và được lên đôi đến nơi hàng xem tay mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con, đến sau cõi đầy xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lành ôi quan thai nhân thai diệu thai thánh maria trọn đời đông chính em. Xin cộng đoàn mở sách trang 175 bài trích sách khôn ngoan người công chính có chết sớm cũng được yên vui vì chân tuổi già đáng kính trọng không phải vì trường thọ cũng không phải vì cao niên nhưng người đầu bạc thì khôn ngoan ừ. và tuổi già là một cuộc đời thân sạch Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa dời đi nơi khác, và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ, vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tâm tối, vì tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm kết họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu biết gì, nhưng không quan tâm đến sự kiện đó. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa là cha đất nhân từ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 chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa là đang ran mà khoan dung hằng tha thiết cho mọi người được kêu đô. Xin thương nhận lời đức trên nữ Maria cùng toàn thể các thánh chuyến cầu mà ban cho linh hồn Phêrô là ân nhân của chúng con đã lìa thế được chung hưởng cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa Cha thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn. Xin Chúa Cha các linh hồn dành cho ngôi ba thanh linh thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn xin chúa ngôi ba thanh linh thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn và con vâng nhà chúa sáng tạo vũ trụ xin chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn là chúa đã sáng tạo lên loài người xin chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh giờ ngôi hai nhập thể trong lòng trinh nữ Maria. Xin Chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn. Nhờ tâm để Chúa sống đời lao động nghèo khó. Xin Chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn. Nhờ Chúa Kitô trai định và bị can dỗ bốn mươi ngày đêm trên đường Xin Chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn.

tam một tổ tông xin chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn nhờ việc chúa sống huy hoàng để thanh hoa sự chết xin chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn nhờ màu nhiệm chúa lên trời trong vinh quang xin chúa thương xót linh hồn Phêrô và các linh hồn nhờ con phúc chúa thanh linh thanh hoa gia hộ xin chúa thương cha vô cùng tốt lành xin chúa thương xót linh hồn phê và các linh hồn hãy đức kitô con một chúa cha xin cứu độ công nghiệp mẹ maria bên cây khổ ra xin chúa thương xót linh hồn phê và các linh hồn nhờ công nghiệp các thánh tông đồ xin chúa thương xót linh hồn phê và các linh hồn đạo công nghiệp các thánh tử đạo xin chúa thương xót linh hồn mê rô và các linh hồn nhờ công nghiệp các thánh hiền tu xin chúa thương xót linh hồn mê rô và các linh hồn nhờ công nghiệp các thánh đồng trinh và thủ tiên xin chúa thương xót linh hồn mê rô và các linh hồn nhờ công nghiệp của người thánh hiền trong hội thánh xin chúa thương xót linh hồn mê rô và các linh hồn chúng ta cùng cầu nguyện lạy thiên chúa toàn năng hàng hữu chỉ mình chúa có quyền phép bao đám rời sống con người trên trần gian và sau khi đã qua đời xin chúa thứ tha mọi lỗi lầm mọi thiếu sót của linh hồn phêrô chúng con và xin chúa giải thoát linh hồn phêrô khỏi chốn thanh luyện để sớm về với Chúa trong cõi vinh phúc mà Chúa đã hứa ban. Nhờ tình thương bao la của Chúa, nhờ công nghiệp vô cùng của Đức Cứu Thế, nhờ công phúc dồi dào của mẹ Maria vô nhiệt, của chư thánh trên trời và vô vàn kẻ lành dưới thế. Xin Chúa thương nhận lời chúng con. Amen con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van hãy lắng nghe tiếng con cầu xin nếu Chúa chấp tôi nào ai đổi được với Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa ban mưa con đã trong cậy Chúa linh hồn con cậy vì lời Chúa ấy khi đã trong tay Chúa những kẻ làm dân nước Chúa trời đã được sáng soi vô cùng lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục mà được ý yên an lạy ơn Đức Chúa Giêsu Chúa đã phán gây rằng bay hãy sinh thì bay sẽ được vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội xin chúa nghe lời con cầu xin kêu la cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con xin chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hàng soi cho riêng anh em chúng con trong cây ra thanh chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đức nữ đồng kinh hiền kinh sang hàng chúa chúng con nhớ khỏi sự dữ amen lại ra thanh trai tìm đức chúa giêsu thương xót chúng con lại trái tim cực thánh cực tình rất thánh đức bà maria cầu cho chúng con lại ông thánh du xe là bàn thanh sạch đức bà maria trọn đời đồng kinh cầu cho chúng con cầu cho chúng con chúng con thay vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô và các linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi càng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen xin chúa giúp đôi nhìn linh hồn đời sớm chiều những thân xác yêu hèn bao phen thua ngã lỗi lầm quyền xin quan hồng đưa về thiên đàng hiệp hoan xin cho cha mẹ con thoát khỏi sâu thương lừa duyên hình để mau đến thiên đình an à, thành nhà này vinh cõi đời thần con đã nên người an vui hay phải u sầu còn đâu tiếng cười hay lời cha mẹ thường lễ hy sinh đau thương như chuỗi tham mình cầu cho cha mẹ hướng tình của người con hoa xin cho cha mẹ con có cõi sâu thương lừa luyện hình Bà Minh chúng con xin được à, cảm ơn quý cộng đoàn và gia đình của ông Phêrô mời chúng ta mỗi người một phần bánh sáng. Xin à, quý vị đón nhận và con xin à, chân thành cảm ơn. Và xin thông báo ngày mai chúng ta vẫn đọc kinh dỗ ở đây cho ông bà Năm Tổng nha. Xin chào. đi về nhà Chúa tim con reo hoan làng Chúa ơi về nhà chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời lạy chúa đi về nhà chúa đi về nhà chúa nghe chúa tâm tư con đã bao đời chờ lạy chúa đi về nhà chúa à, chúc tùng ơi đây là cái phòng mà trong uh, sứ đạo ông cha sứ cho anh em người em trong quân đoàn nam binh mỗi buổi sáng sau thánh lễ là vào đây để à, niệm uh, kinh niệm kinh trong cái cuốn sách uh, sách này cuốn sách này này là đọc giống như là từ Đức Giáo Hoàng cho tới các quyền tu sĩ là anh chị em trong đông minh vẫn đọc cuốn này và sau đó nữa là à, đọc kinh xong là cầu cho bản thân mình và cho các ân nhân và thân nhân thì cái bản này này trong này có linh hồn hero của à, bác à, tường thì, thì ừ, các anh chị vẫn ngày vẫn đọc cho cho cho ông cụ thì xin cũng được thông báo với uh, gia đình và chị về rồi chị sẽ nhắn tin là cái ờ, khoản đó là gì gì đó chị sẽ cho gia đình nắm bắt nghe rồi xin chào tất cả chúc sức khỏe và được bình an nha xin chào